chào anh em cô Di chú bác chào các bạn mình là Bình kênh mẹ khoan cụ nay thì à, có một à, số máy mới về đấy mình à, cũng à, test sơ lại cho mọi người xem này thổi bụi 36V không chổi than cắt cỏ 36V không chổi than hụt bùi hụt bùi này hụt bùi leo vái nhá ba sáu bốn không chỗ than thôi đó đó đó à cắt sắt <laughs> cắt sắt thì được con cắt sắt từ đó thì để tẻ chơi cho vui thôi cái con này chắc mình bán nên đừng hỏi giá cho mình nhá con cái cửa xích có than rồi này cửa vong đây mình test một số uh, chức năng của một số máy cho mọi người xem <coughs> vừa là bán hàng mà cũng là vừa chia sẻ ai thích thì ờ, gọi chia sẻ thì chia sẻ ai thích gọi bán hàng thì bán hàng còn mục đích chính của mình là bán hàng mấy cái con ờ, quán đồ này thì ờ, chắc tẻ nhiều rồi thì tôi tẹt sao cho mọi người xem cho một số người cho biết thôi bây giờ mình tẻ được những cái con mà mới nha con này này thổi bụi quá 6V không chổi than con này mà ai mà có à, làm vườn hay có nhà rồng á đi thổi lá hoặc thổi sóng khỏi cần phải quẹt sân sướng ấy nhưng mà thì mình cũng đã nói tất cả những cái máy của mình thì đều bị khóa dầu hết khóa dầu này khóa dầu này nhưng mà thiết bị thì mình đã thay hết rồi mọi người khỏi phải lo ở vấn đề này đây này có 6 cấp chỉnh tốc độ ở đấy nha đây một cấp này mọi người xem cái này mình không biết làm sao để diễn tả cái cái này cho mọi người xem được hết đấy nên chắc uh, mình sẽ uh, có chỗ nào rồng mình diễn tả được kìa đây này ví dụ như nhìn kia sọt rác đó đấy mình đứng ở đấy nha cách khoảng uh, à, 3 mét nhìn nó nha quật về đây chỗ mạnh nhất này Và nhớ kiểu bạo á mình thổi vào cái tầm ván này xem này không thể lấy đồ tầm ván à đây đây đây đây nhìn đây như kiểu ảo cấp 12 á này con này là motor của nó motor túc binh giống kiểu à, dùng thuyền mấy người hay chơi thuyền á cái này là motor túc binh xa sửa hết này như chỗ rạc này cả cục đá ở đâu kia xa vậy mà thổi nó cũng mãi á đó thấy không đây mình review sơ con này cho mọi người sẽ như vậy thôi đây hai con giống nhau rồi đây hột bùi à hột bùi đâu quá anh đấy mình đéo thử nha con này hình như chưa biết sử dụng nó cục pin vào trước à dùng 36V để mình cắm hai cục pin vào trước đã đây một cục cái này cũng là motor không chuyển than nha mọi người đây này nó bị khoan lỗ này cắt này vãi thật cái giấy nó nay nó bị cắt này để mình uh, à, nối sợi dây màng vào thay thế cho nó rồi đấy, như đi nhảy du ấy nhá này cái này dắt vào đây nó thắt lưới cũng dừng được thế đấy đó thế thì xỉa ra xíu đây này này đục một cái đinh nhảy du rồi thế này ha bật nguồn này bật nguồn ở đâu đấy à, đây là số 1 số 2 con hút này số 1 này số 2 này để mình hút thử đâu thử đâu cho mọi người xem thử đấy đi này à đây đây đá đâu chứ là vô hết á ồ nó kén thì có bao bốn được rồi chưa một đá rồi mắc một đám rồi đây phụ cái gì cũng được rồi đấy cho mà điều luôn con nếu mà có cái ống dài hơn xíu ống của mình ngắn quá đi bật đen này đây tắt số một đây, tắt đen con này thường thường á là mình thấy là nó còn nhiều cái option nữa để tưởng thương là nó dùng trong kia vệ sinh công nghiệp vệ sinh công nghiệp là chính hoặc là như đi khoan bê tông á khoan bê tông cái này nhẹ vô thẳng kia máy khoan bê tông này hút nữa này nhưng mà nó có cái cái để mà nhẹ vô cái máy khoan bê tông nha chứ không phải là mình phải giơ tay thì một tay khoan một tay hút như thế này đâu đây khá là đẹp ok rồi mà mà chơi cái này thì pro quá nhưng mà cái này mà có thêm cả kia kia ống nữa một bùi ở nhà <laughs> hay là một bùi công nghiệp cũng được được hết hai con <coughs> xoắn hoài mà được hai con rồi mọi người đây ra một con cắt cọ 36V con cắt cò 36 không trưởng thang này nó dùng à, nước chứ không phải dùng lưỡi như à, bảy máy đời cũ máy đời mới đây nó dùng cước á, thì an toàn hơn nhiều đây đây 36V motor không chổi than này mọi người ta đây đấy nha nó dùng cước cược này thì ờ, rất là dễ thay cược này rất là dễ thay vậy là con này cắt cỏ dân cân như cỏ gọi là cỏ cảnh á đẹp rất sướng này bảo vệ này cũng rất là chắc chắn này cái nhóm này của nó về bị gãy mình thay cái nhóm khác rồi này này bỏ bình vô bật nguồn rồi đây đây chỉ độ thỏ rồi trở về chỉ độ rùa đi rùa là chấm quá trời đấu thầu này đó vậy thì cỡ nào mà cỏ không đứt được Nờ con có một chế độ khi giống khi mà mình ờ, phải những cỏ mà cỏ dai dây léo á thì mình phải trả ngược lại cái cước đây chế độ này trả ngược lại để nó nhả ra đây đó như thế này nó sẽ nhả ra đấy mình không phải dùng tay để gỡ nó ra đây cật cổ con này chắc dành cho nhà ai có biệt thự à, ngu thật biết phải tẹp cái con thổi sao để thổi sạch cái này cái cứ xịt luôn, chứ không phải là chế quá từ máy mai này nhá cứ xịt tương này rồi cứ xịt này thì 36V nhưng mà máy có chổi than chứ không phải là máy không chổi than đâu máy có chổi than nhá này cái lưỡi này hôm bữa mới tẻ thử mới cắt trúng gạch nên nó hơi mòn rồi cần thiết thì về phải về lấy cái rũa rũa này có xíu đây đây quách thường phạt này đi xem mai con mày không đừng có quay thì chân tao chị nó ra nó móc gỗ cũng được còn nay ngày mai mình sẽ rửa ở shop thì mình sẽ thấy cái lưỡi khác giật cái lưỡi này nó mon quá rồi cứ hoài nó đi à đó là mày có chỗ than nhá không phải không chỗ than đâu mày đen mày đen những nàng tiên còn này hồi chiều mình có cắt thử rồi cho mọi người xem rồi nhưng mà bây giờ có lẽ mình sẽ thử lại thêm lần nữa à, cho mình đi trong video này con này thì mình không có bán thử chơi thôi các bạn con này chắc uh, nó trên nóc rồi con này hồi chiều mình nói hơi nhau một chút con này đúng ra của nó chỉ có thể cắt được sắt 19 nhưng mà ở trong uh, xây dựng á thì nó có sắt có uh, gai à, có gân là 22 sắt không gân á là 20 thì con này có thể cắt được sắt hay à, có thể gắn với cắt được sắt 20 là sắt không gân <coughs> rồi để nó hôi về để mình cắt thử cái sắt sắt này sắt 20 có gân này nhưng mà có gân mình nhảy không vô được nên mình mai bớt một xíu rồi đây mọi người chỉnh cái này một xíu để cho nó giữ à quên con này cái đầu của nó có thể xoay được 360 độ đó để dùng cho những cái góc góc kẹt có nghĩa nó có thể làm việc được ở cả tuyến cao nữa đây nới cái này lên xíu để nó giữ lại để cho mọi người chơi xem vui thôi nha thử nha xe đồ mạnh của nó này máy 18V này 18V bao nhiêu vốn nó quan trọng quan trọng ở kia à, đầu dâu này thế này mọi người đó xong rồi nó tự hôi về này đã nguyên cục sắt to như thế này mà nó chặn đứt mình rất là tâm đắc được cái con này đã thật bởi vậy nấy cũng ờ, chỉ muốn để chơi à cũng à, như ra đỡ tiết kiệm thời gian đây không biết Việt Nam mình bao giờ mới ứng dụng được những công nghệ này vào à, xây dựng rồi con này đỏ quá chiều nó mới tệ thì mình chỉ tệ những con máy này thôi này đây này đây này đó sẽ tệ những con máy này thì mình để lên với con đây còn một số nữa thì mình sẽ họ à, sớ thôi có người cũng đã biết công năng của nó rồi này nếu con bù giống này mọi người biết con này đâu đúng không nó không trổi than được triệt một ngàn newton có nghĩa bây giờ con này máy pin hiện tại hình như là đang à, gần như là mạnh nhất ở trong máy uh, trong thế hệ máy pin được xếp 1000 newton cờ bánh xe tải 8 tấn thì ok về nó à Đây. nó chấm phải nó yếu nha có ba cấp chỉ được ở đây này, này. đó máy không được ra rất là đạt con này mới bảo thân phải 4 triệu 8 mình cũng con còn mấy con à? này 5 con thôi về nhiều lắm mà bán hết đâu mọi người con còn 5 con thôi cưa kiếm cưa kiếm thì à, như mình đã nói trước đấy rồi cưa kiếm mình có ba dòng cưa kiếm à, đời cũ cưa kiếm đời mới hai con này máy có than đây cơ kiếm không chổi than đó nha. như ờ, con này á, thì mình bán một triệu hai con này mình bán một triệu tám con này mình bán ba triệu rưỡi đó, tùy theo máy tùy theo đôi máy mới có báo giá tất cả mình chỉ báo giá thân máy thôi nha mọi người đó nó rất là mạnh xíu nữa mình sẽ test thử cái con yếu nhất cho mọi người xem đây cửa dìa cửa dìa mà một con có đầy đủ lưỡi như thế này á thì mình sẽ bán với giá là một triệu sáu mà con không có lưỡi á thì mình sẽ bán với giá một triệu tư đây con này mình sẽ bán với giá một triệu sáu nhá có lưỡi đã hoa nhá không có lưỡi thì mình sẽ bán với giá một triệu tư tất cả máy của mình đều là máy bị khoan lỗ mình đã nói chia sẻ với mọi người rồi sạc này sạc thì ở đây sạc ban này á nếu như sạc sạc này tất cả đều sạc 120V à, nhưng mà cục nào mà mình đã đến 220 á thì mình sẽ bán với giá 600 ngàn thôi còn cục nào mà mình chưa đến 220 này thì mình sẽ bán với giá 500 ngàn đây một cục này 500 hoặc là một cục này 600 cục sạc bàn rất là rẻ chưa bao giờ mà rẻ như thế này đâu nha mọi người nha còn cục pin này á mình đóng mới 4 năm pe nhấn sạc ring như thế này tất cả đều bảo hành 3 tháng thì mới được bây giờ 700 ngàn đây như thế này 220V là 1 triệu 3 còn như thế này 110V là 1 triệu 1 à 1 triệu 2 đó nhé này cửa <coughs> vong và bây giờ mình sẽ vô test thử một vài con máy cho mọi người xem mình sẽ test thử con máy hoài này cho mọi người xem máy hoài này hiện tại á mình có đã có nhập về khá nhiều bộ à, lưỡi bộ lưỡi cắt à, cửa xích để sử dụng cho máy mai là mai đó là mai mềm của Makita này Makita nó có thể vọng lên ép xuống tùy theo ờ, chất liệu cứng mềm của ờ, vật liệu của mình nên rất là an toàn còn như ờ, lưỡi cắt này lưỡi cắt chờ này này lưỡi cắt thì mình chỉ mua được lưỡi cắt chờ thôi mình chưa không mua được lưỡi máy guitar thì mình phải cắt rất là kỹ cẩn thận cái này rất là nguy hiểm cho mọi người đây cắt đừng nổ anh đi Rồi thấy không? Máy nó một phí 125 cột lớn nên máy rất là mạnh đây máy này rất là mạnh nha mọi người con này thì mình bán thân máy á ở hai trăm rưỡi à hai triệu rưỡi đây thân máy không pin là hai triệu rưỡi thân máy không pin hai triệu rưỡi mình còn thêm một cái option là cưa xích cái bộ cưa xích này lắp vào con máy mai này luôn để sử dụng thêm cho mọi người cái bộ cơ xích cột 125 này á, mình bán với giá 300 ngàn đây này bộ này mình bán với giá 300 ngàn nếu như ai mua một máy này một cục sạc này với một cục pin à, tổng à, bao nhiêu 3 triệu 7 thì mình sẽ tặng một bộ này thì giá 300 ngàn mình sẽ tặng một bộ này nhé ai mua nguyên bộ mình sẽ tặng một bộ à, cửa xích này bây giờ thử để cái cửa xịt này cho mọi người xem luôn xin lỗi mọi người <clears throat> mình đặt ngược rồi rồi nên cắt nó xuống cái này để để để để, để uh, hôm nào mình uh, à, lắp thuận lửa lại rồi mình uh, à, test cho mọi người xem nhá cái này mình lắp bình ngược vào rồi ngược luôn cả cái chữ này sorry đây chỗ này mình bán bát ra anh này anh cứ kiếm như hồi này mình có báo giá rồi thằng này là một triệu à, hai thằng này một triệu tám thằng này ba triệu rưỡi tất cả đều bảo giá thang máy đây để cắt cho mọi người xem thôi nhảy vào thế này là dính thôi để ra thì bật qua đây rồi rút ra nhặt vào gai lại về thôi để thử cái này nhá con này con có thể cắt sát được nữa để mình để cắt sát vào để cho mọi người xem sắt sắt sắt sắt sắt sắt rồi đây để cắt sắt này nó có liêu tốc khi vào chầm như thế này vẫn tốt sát rất là ngọt thôi đó vào đây thử coi tôi đã bị đùng một con ốc ốc thì rất là cứng đây để mình cắt đứt con ốc này luôn nhé con ốc này luôn nhé rồi đứt con ốc còn ốc đó thì ra rất là nhanh nha đây nếu như ai mua một thân máy cơ kiếm như thế này á thân máy thôi thì mình sẽ tặng một mọi người một bộ rưỡi mười rưỡi như thế này còn nếu như à, ai mua lại bộ rưỡi này á, thì mình bán à, 200 ngàn mười rưỡi bộ rưỡi cắt gỗ này cắt à, gỗ này này cắt à, sắt này cắt gỗ này hai rưỡi cắt gỗ dài đây con con cái bộ này mình bán 200 ngàn này đây rồi mình chỉ thể tải thử một cái con yếu nhất thôi nha cho mình chưa tải tới hai cái con mạnh kia hello anh nói đi đây có tướng còn cửa vong thử cảm ơn xem pin có sạc không không bán cái pin có sạc mình mua pin mua sạc anh xem ở đâu anh đây mà đàn này thử tránh cái thước đó quả thước kẹp á rồi vẫn uh, miếng sắt dây này nhá 450 Sắt này á cũng phải là sách ống sắt thương đâu Sắt này mới nảy trong chi tiết máy ra nên nó rất là cứng mình sẽ lấy con cơ vong này cắt thử cái miếng sắt này thử xem nhé mua một con cửa vong á con cửa vong á thì mình sẽ tặng kèm một triệu rưỡi mà cái tá này một triệu rưỡi mà cái tá này mình à, bán với giá hai trăm rưỡi ngàn này nó sẽ cắt rất là ngọt mình sẽ để thế này thôi đó mọi người thấy không được cắt rất là ngọt con này chuyên cho những anh mà cắt ống á cắt ống tròn như thế này này gọi là cắt ống uh, sắt mà sắt hộp thì con này là chuyên đây ở đây cái bề dây của nó này bề cáo của nó được khoảng uh, 6 cm cắt rất là ngon con này mình bán thân máy 4 triệu 2 thân máy 4 triệu 2 nha mọi người cưa vòng Nó đẹp chứ này Cái này chắc là em nhận cũng được đấy 6 một tắc sâu ra mình có nói ngay từ đâu nhá. thân máy con này mà co lưỡi á thì mới bán một triệu sáu không co lưỡi thì mới bán một triệu tư này tất nhiên những cái con trong nhà nó không có đen đâu riêng cái con có đen này này riêng cái con có đen này này là mình bán thân máy một triệu tám đó con này nó con có thẳng nữa thôi vậy con này quả ngon rồi mình sẽ test con này mình để một con nó không có đây nó để test cho mọi người xem khi nào mình test á mình sẽ test những con máy mà yếu nhất để mọi người à, biết được con máy mạnh nhất thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều nha con này thì một triệu sáu này không có à, không có đèn cắt thử cho mọi người xem nha. chỉ nhiên với những con này á mà cắt gỗ thì vấn đề với nó rồi không phải ban cãi như mà con này á mà cắt miếng gỗ này thì nó sẽ cắt như cắt bánh thôi không có gì hết đợi mình một chút để cho mọi người xem cây đinh rồi ok mọi người thấy không tốc độ rất là nhanh một nhà bánh gỗ này đó thân máy một triệu sáu nha có lửa nha không lửa thì một triệu tư về mọi người tự đi mua được sướng con này thuộc dạng là đỉnh cao của máy bán vít thì phải nói vậy cái tốc độ mà 4.000 vòng một phút đấy là quá mạnh rồi quá nhanh rồi chưa kể á nó còn những chức năng rất là đặc biệt như là đầu côn nhận xuống á thì nó mới chạy không nhận á thì nó cũng chạy dù mọi người bóp co kiểu nào nó cũng chạy đấy đây 4.000 vòng một phút đây thấy không ví dụ như mình giữ như thế này đây có chức năng giữ co ở đây này được chưa giờ mình cầm thế này mình không cần phải bỏ co bản thạch cáo á giờ như thế này bản rất là nhanh này đó chỉ vậy nó xuống thôi những con này rất là đỉnh ai ai cũng ghiền con này con này mình bán rất là được giá khách rất là ghiền mua con này bàn vịt vào kiểu này thì anh thích à, cần gì dùng sức người cho tốn ờ, tốn công tốn gà này. đó thấy không đó vậy thôi nhà dạ, con ra mở ra con này con có thể bắn tôn bắn à, đủ thứ à để mình thử bắn tôn cho mọi người xem để đăng ký kênh đủ cái này đây này ai mua một con này á mình sẽ tặng một cái đầu rút về này đầu rút về này thì giá 200 ngàn đây để vào đây cho nó vào đây đây là đầu rút về đầu rút về này ai mua riêng á thì mình bán 220 còn à, ai mua một con à, bàn vịt thay cáo á à, bàn vịt à, đó á thì mình sẽ bán với giá là <coughs> thì mình sẽ tăng một con này đây xem banh à, banh tốn nha ở đây thì à, mình có banh tốn để thử thử cái này đi à, nó bị hạn chế ở đây được luôn cả cái đâu này đó đây. thế này đó thấy không tại hồi nãy đó là mình bấm nhầm mình bấm à, đầu vô đây ra bấm trà ra này rồi gài ốc hết rồi đấy bốn ngàn vòng trên phút nó bắn rất là nhanh búa này đó cũng là búa búa đóng như máy bàn vịt con này là cái đời máy bàn vịt cao cấp mình phải nói một câu cao cấp rất là mắc tiền mình nói thật con này á ai tìm hiểu thử trong hàng đấy con em thân máy ở trong hàng người ta bán tới trên 6 triệu trên 6 triệu thân máy của con này đây con này á, những con mà không bị khoan dầu thì mình sẽ bán với giá 2 triệu 2 con nếu như mà những con bị khoan dầu á mình sẽ bán thân máy với giá 2 triệu nó chỉ bằng 1 phần 3 giá đồ mới thôi mặc dù đầu này con rất là mới cái tường cũng đảm bảo tất cả hàng mình bản ra đều bảo hành 3 tháng thế đấy điều đây mình test con ờ, bàn vịt mini cho mọi người xem bàn vịt mini thì mọi người biết rồi hai cấp độ nhanh chậm một chế độ ờ, auto khi có tải nó vẫn đâu mạnh con không bấm được từ chậm chậm như thế này nhấn giữa đâu á thì nó sẽ tắt đèn nhấn giữa đâu thì nó sẽ bật đèn đó đây nó vẫn xuống bình thường nhưng mà mình muốn chuyển qua cái chế độ auto cho mọi người xem nó chạy chậm này rất là chậm này nhưng nó sẽ xuống hết được đó là khi có tải á, nó tự động tăng tốc thấy ghê không đó con này mình bản thân máy một triệu rưỡi con như thế này những con như thế này mình sẽ thử được xiết cho mọi xem được để biết được độ mạnh của nó đâu auto lock 13 ly đầu 13 ly auto lock này đây auto xiết chắc này nó có một đồ rác rơ tương đối tất cả máy đều bị khoan lỗ như thế này này con này mới bản thân mày một triệu tư sẽ thử cái này cho mọi người xem đây quẹt cổ này mùi đó mon rồi con sắc này đây tuy là mini nhưng nó rất là mạnh nha mọi người đây dòng mini này nó rất là mạnh này chỉ đầu một hai không chỗ than nữa nha đây 20 cấp trượt rành vịt đen sáng đầu 13 ơi nhanh chậm này bật ra đây này bên nơi motor này mà không chạy thác đây con này xong rồi bây giờ con phải con ở tiếp tục video rồi à, XPH07 chỉ con uh, à khoan hôm nay miếng quế nó mất cái này này đấy, mua một con bật vít này á mình sẽ tặng cho mọi người một uh, bộ khóa này 13 mùi đối dục giả luôn dùng cho máy bật vít bộ này nếu như ai mua rẻ thì 120 ngàn ai mua một con này đây mình sẽ tặng mọi người một mũi phân tháp 4 tới 32 một phần tháp một phần tăng á 4,32 nhá đây xp hàng không bài xp hàng không bài này á có chế độ ăn vít 21 cấp trượt chế độ khoan chế độ búa búa này búa khoan tương mình chỉ khuyên mọi người khoan tương thôi vì bây giờ mình sẽ không test cái này cái này cái này hai chức năng này nữa mình sẽ test thẳng luôn cái chức năng khoan tương mũi này mũi à, sáu hay tám tám lý này chạy thẳng cái mũi chức năng khoan tương cho mọi người xem đầu auto đó con này đầu sắt thấy không đế bê tông nha đế bê tông nhưng mà mình khuyên mọi người chỉ nên phần tương với máy này đừng nên ép quá rồi đến bên thân máy này á thân máy bị khoan rồi mình bán với giá 2 triệu còn bây giờ mà thân máy không khoan rồi mình hết mất rồi còn này thì mình tặng như hết ip12 đây mình sẽ cùng sẽ chỉ thử chức năng khoan tương cho mỗi xe thôi để biết được máy máy mạnh yếu còn tất nhiên thì chế độ khoán thì nó đã mạnh rồi mình cũng phải nói nhiều này khoan này bàn vít hai một cấp trượt búa đó đen sáng ok chưa cái BH12 này á thân máy mình bán 1 triệu uh, rưỡi ai mua một thân máy XBH12 á mình sẽ tặng kem một cái mũi phân tháp 4 tới 20 đây một phân tháp 4 tới 20 ở đây XBH06 rồi tiếp tục con này á đây con này thì à, đời, đời cũ rồi nó chỉ có 16 cấp trượt thôi bàn vít đó, 16 cấp trượt khoan búa nhưng búa con này thì mạnh hơn cái con XPH 12 để bên thử cho mọi người coi đấy mình đều thử bê tông có nghĩa là mình sẽ thử mắc tải của máy nhưng mà mình chỉ khuyên mọi người những con này chỉ khoan tương thôi nhá IP206 này á thì mình sẽ bán với giá 1 triệu 6 thân máy không pin ai mua IP206 này mình cũng sẽ tặng một mũ phân cáp này ok bây giờ mình chỉ còn phải một con à đây con cắt rúng này nữa thôi một con cắt rung rất là lợi hại này nó còn rất là nhiều chức năng à đấy trần thì nói luôn nha cái đầu chuyển từ à, bu rong sang bịch là 60 ngàn đầu chuyển từ vịt à, sang bu rong 40 ngàn đầu chuyển từ vịt qua khoan 100 ngàn đầu chuyển mình có bán khá là nhiều <coughs> khá đa dạng đây con này cắt rung đầu thả mở nhanh không vậy còn để một cái ống đông đấy để cắt thử đó nhỉ Có thấy không Chúng ta em bộ luôn rồi giờ không biết Có thấy đúng không Này Con này có thể quay đá góc 360 độ nhưng tất nhiên không ai để thì trốn hay để cắt hết á đây mình thì bây giờ mình sẽ cắt như thế nào đây hay như thế này đây, đây mình sẽ cắt như thế này đây để cho mọi người xem cái này cắt gỗ nhé để cắt gỗ như thế này nó ờ, giữ đấy thôi con này thảm một nhanh con này ở trong hàng mà khi ta bán rất là đắt tiền không phải rẻ đâu này nó có 6 cấp độ chỉnh này Thấy không 6 cấp độ nhanh chậm này cắt theo cơ chế là rung đó nó chỉ đảo qua đảo lại đảo qua đảo lại thế này thôi nên con này rất là an toàn rất là an toàn không sợ bị mẹ rưỡi hay bể rưỡi gì nhá con này còn rất là nhiều cái ứng dụng nha mọi người con này người ta đã gọi cắt đa năng ví dụ như nó chai nhảm này cắt ống đông đây thử này để cắt ống đông này rất là tốt này gỗ nhựa meta là sắt sắt nhưng mà theo mình nhìn đến cắt sắt mềm đó không nên cắt sắt kiểu mấy kia rồi này thì nó để cho anh một bộ à, bộ bộ bộ à, rồi cắt trúng với đây có mang rồi mà đâu có phải cho tay này đấy nha mọi người không phải cái đấy cái đấy không phải cái đấy đây đây đây đây đâu thả 10 nháy để vào thứ hai <coughs> mai lên bóng cái này là trà nhãn này nhám à rất là trơn ừ, như chỗ này ok con này mình bản thân máy con này mình bản thân máy à, một triệu tám thân máy một triệu tám nha mọi người đây con này ở bên mình cũng có bán phụ kiện của nó một phụ kiện một bộ rưỡi như thế này là 500 ngàn nói chung là theo mình nghĩ chỉ có mua phụ kiện của Trung Quốc thì mình có thể sai được con này thôi cho nên phụ kiện của hàng ngay rất là đắt một kiểu rưỡi cu nhất thôi cũng là hai ba trăm ngàn thôi một rưỡi cu nhất như thế này xuống hàng mua khoảng là ờ, hai trăm ngàn nguyên bộ này thì mình bán với giá sáu trăm ngàn đây 500 chứ 600 nãy nói 500 không anh nói nhầm 600 đây 600 nha mọi người đây rất là nhiều món ở trong đây tá hôm mà sử dụng một bộ này giữ giữ để uh, xa cái máy đó rồi máy này máy đa năng hầu như trước giờ ấy, thì uh, mình mọi người mình thấy đa số mọi người rất là thích máy cắt trúng này nhưng mà chỉ sử dụng được là máy uh, điện thôi cho mọi người ít được dùng máy pin vì máy pin này thì nói chung là bây giờ người ta đã con mới quá một số người chưa biết những con rất là con mới như con này này hoặc là những hai con này này là những sản phẩm còn rất là mới nên có số một số người chưa biết về công năng của nó cũng như giá trị của nó những con này á mọi người vào hàng mà kita mua chắc chắn không có con nào dưới 5 triệu hết con này thân máy 8 triệu con này thân máy mình hỏi trong Makita cũng 6 triệu 7 6 triệu 8 như đó thân máy không à nhưng con này mình hỏi trong Makita thân máy cũng là 3 triệu hơn gần 4 triệu <clears throat> thì nói để mà chia sẻ với nhau vậy thôi ha à, rồi nói chung là pin với sạc thì mình bảo giá với mọi người thôi này đó đúng không một cục sạc adapter với một cục pin dùng sạc adapter á thì mình bán với giá bảy trăm rưỡi ngàn mà ai chọn loại pin sạc này thì còn về thân máy là giá tiền thôi còn như một cục pin này mình đóng 14 ampe nhận cục sạc rí nữa thì mình bán với giá 700 ngàn còn một cục sạc này này mình đã lấy điện 220 thôi thì mình bạn sẽ bán với giá 600 ngàn một cục đây cục này mình chưa đến 220 con để chính 120V thì mình sẽ bán với giá 500 ngàn có nghĩa như thế này là 1 triệu 2 này như thế này là 1 triệu 3 này đó và còn với thân máy sẽ là tổng tiền ok rồi à, mình cũng nói qua là tất cả <coughs> thiết bị ở bên mình mình đều bảo hành 3 tháng hết bảo hành đấy á thì hầu như là một bảo hành một đổi một còn sau 3 tháng á mình sẽ có báo sang một năm có nghĩa là hỗ trợ sửa chữa cho mọi người với mức giá tốt nhất có thể đảm bảo máy mọi người luôn luôn hoạt động được ai muốn mua hàng với mình á thì liên hệ với mình 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng mình thì uh, tất cả đều là ship code nhưng mà có những đơn hàng mà uh, cao quá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 một cái tí rơi như thế này mình sẽ bán với giá 28 ngàn nha mọi người đây tí rơi là 28 ngàn rồi cảm ơn mọi người à, theo dõi à, video của mình